ngày hôm qua thì thứ tư kết quả của chúng ta thì về con 67 chạm 6 chạm 7 tổng 3 càng của chúng ta là càng 367 thì uh, trong buổi trưa ngày hôm qua của mình có đi chia sẻ cho em là cái chạm 2 và cái cặp lô 5995 thì à, chúng ta chỉ ăn được về phần lô này thôi anh em nhé về phần lô thì chúng ta ăn được ngày đầu tiên này về phần đề của chúng ta thì hơi tiếc một chút nó không phải là bộ đề 02 mà nó là cái bộ đề 12 cơ đề nó về con 67 à, này anh em này đó thì mình bắt cho em là cái bộ đề 02 sát thần sạt luôn nhưng mới nuôi ngày đầu tiên thôi anh em nào mà nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình anh em nhé chúng ta chỉ chiến thắng được cái cặp lô khung là con 95 à, này 95 này của chúng ta thì về giải tư này ngày đầu tiên thì chúc mừng anh em nào mà chúng ta nuôi lô khung thì chúng ta đã chiến thắng được con 95 này anh em nhé <clears throat> nhắc lại về phần đề lui của chúng ta thì chỉ còn cái chạm hai này thôi ngày hôm qua thì cái chạm 9 này quá là đẹp nhưng mà nó không ra được anh em ạ thì nó bị gãy mất rồi thì trong buổi uh, trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái chạm kết hợp với bộ đề khác anh em nhé đó lô đề mà không phải là cái chạm nào chúng ta cũng ra được nên là anh em cân đối làm sao mà vào được những cái chạm nó chiến thắng đỡ mất nhiều tiền là được anh em nhé có đâu em nào mà đang nuôi cái chạm hai này thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình nuôi đến ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023 anh em nhé thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì à, mình tiếp tục chia sẻ cho anh em về cái đường cầu lô khung lô khung thì chúng ta cái cặp 5995 này ra rồi bỏ đi thì mình sẽ bắt cho em là một cái cặp mới để chúng ta nuôi thì à, mình cũng cảm ơn 435 người đã like video cho mình và 3.500 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé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 đường cầu này của chúng ta thì à, chạy ngày thứ tư hàng tuần anh em nhé thì à, trong buổi à, tối ngày hôm qua thì mình dành cái thời gian để đi tìm cầu để chia sẻ cho anh em thì anh em nào thích thì chúng ta vào lui thôi không thích thì chúng ta dừng lại mức độ tham khảo không có gì là chắc chắn anh em nhé thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 này anh em lấy ở cái giải đặc biệt này cho mình và giải nhất chúng ta lấy quan tâm càng này và con số thứ tư ở dãy nhất này hai con này thì anh em ghép vào chúng ta có đài lui tuần của ngày thứ tư này chạm một và bộ đài 14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 thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 12 và chạm 7 anh em nhé Bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này, 171 này, 626 này và 676 để chúng ta lui tuần thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 này. Ngày đầu không ăn này, ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề về 76 anh em nhé đề về 76 thì chúng ta ăn chạm 7 này và ăn thẳng con 76 trong bộ đề 12 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần chủ nhật này <clears throat> thứ hai đề về 75 này ăn chạm 7 này thứ ba này Tiếp tục thứ tư ngày 15 tháng 3 thì chúng ta có cái chạm 7 và bộ đề là bộ đề 02. Bộ đề 02 của chúng ta thì có 020, 070, 525 và 575. Để chúng ta lui. Thứ tư ngày 15 tháng 3 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba đề về 70 thì chúng ta đã ăn được con đề 70 này trong bộ đề 02 và ăn chạm 7 anh em nhé đó tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba này thứ tư ngày 22 tháng 3 thì chúng ta lại tiếp tục có cái chạm 7 và bộ đề 23 Bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này, 282 này, 737 này và 787. 8 số để chúng ta nuôi. Kết hợp với chạm 7 này. 22 tháng 3 này. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này, đề về 57 này, ăn chạm 7. Ngày thứ ba đề về 73 thì chúng ta đã ăn được con 73 này trong bộ đề 23 này và ăn chạm 7 anh em nhé tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần thì cái đường cầu này của chúng ta thì khá là đẹp anh em ạ thứ ba này đề về 23 28 này ăn tiếp trong bộ đề 23 67 này chạm 7 thì cái tuần này của chúng ta anh em nhé anh em nào mà kết hợp chạm và lui cái bộ đề thì anh em để ý cho mình mình thấy cái đường cầu này khá là đẹp để chúng ta có thể là tham khảo chơi bộ đề chúng ta là bộ đề 13 131 này 181 này 636 này và 686 đường này của chúng ta thì cũng có thể là anh em chơi luôn trong buổi chiều ngày hôm nay nhé ngày hôm nay thì cái bộ đề 13 nó báo rất chi là nhiều anh em cũng để ý cho mình đó chạm 1 này à chạm 3 này để ý cho mình em nhé cá nhân của mình rất kết luôn đây là cái đường cầu đài lôi tuần lô khung 3 ngày thì anh em đã ý luôn đây cho mình này lô khung của chúng ta thì à, không còn cặp nào nữa phải không ạ đà thì chúng ta còn cái chạm hai thôi hôm nay lên tiếp cho anh em một cái đường cầu lô khung để chúng ta nuôi thứ tư này ngày mùng 1 tháng 3 dạy 3 này chúng ta lấy hai con đầu tiên này chúng ta ghép vào thì chúng ta có lô khung bằng này chơi thứ 5 này thứ 6 này và thứ 7 cặp 343 để chúng ta chơi thứ 5 thứ 6 thứ 7 anh em nhé Mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 34 này anh em này 34 này 34 của chúng ta về giải 5 này tiếp tục khiên xong lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 thì chúng ta có cặp 202 này để chúng ta chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên chúng ta không ăn được này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 20 này 20 về thẳng đặc biệt luôn anh em nhé tiếp tục khi xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 15 tháng 3 thì chúng ta có cặp 585 để chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được 58 này anh em nhé 58 và dãy 6 này tiếp tục khiên xong lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 22 tháng 3 này chúng ta có cặp 1991 để chơi thứ năm thứ sáu thứ bảy Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 91 anh em nhé 91 của chúng ta về hai nháy 91 giải 7 và 91 giải 6 này 91 Tiếp tục khuyên xong lại đợi đến thứ tư hàng tuần Thì cái đường cầu này của mình cũng à, test qua cho anh em rồi Đa phần ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai thôi Trùng cầu thì chúng ta tiếp tục vào không thì thôi anh em nhé Thứ tư tuần này thì chúng ta có cặp 010 này anh em này 010 đó để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy trùng cầu vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nào mà đam mê về cái đường cầu lô khung này thì cũng biết cái cách chơi mình cũng bảo anh em rồi đó đường cầu của mình thì cái tỷ lệ ăn lúc nào nó cũng ok nhưng mà không phải là cặp nào chúng ta cũng chiến thắng anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi và tham khảo đề lôi tuần của ngày thứ tư và lô khung 3 ngày anh em nhé